số phận bi thảm của Từ Hy Thái Hậu. Lăng mộ ngàn vàng bị cướp, thân xác nguyên vẹn bị lôi xa đánh đập rồi vứt bỏ. Tương truyền rằng, sau khi Từ Hy Thái Hậu qua đời, để duy trì cuộc sống xa hoa sau khi chết, lăng mộ của bà đã được chôn theo hàng trăm tấn ngọc nga, vàng bạc cùng vô số kỳ trân dị bảo. Đặc biệt nhất chính là viên ngọc vô giá có 102, với khả năng bảo vệ thi thể không cho phân hủy được đặt trong miệng chủ nhân ngôi mộ. Thế nhưng, vị Thái Hậu này đâu ngờ rằng 20 năm sau, chính số châu báu này là nguyên nhân khiến bà không thể yên nghỉ. Lăng mộ bà đã bị đập phá, quan tài bẻ nát, trong khi thi thể bị người ta đem ra vũ nhục không còn nguyên vẹn. Kính thưa quý vị, từ hy Thái Hậu, vị Thái Hậu cuối cùng của nhà Thanh Bà chính là người đứng sau thao túng toàn bộ triều chính suốt 48 năm và cũng được cho là nguyên nhân chính yếu khiến triều đại này nhanh chóng sụp đổ. Trong khi nhà Thanh ngày càng suy yếu thì cuộc sống của bà ngày càng phung phí hơn. Suốt quãng thời gian đó, bà đã thu thập vô số kho báu trên khắp thế gian. Trong đó thì số lượng ngọc quý của bà là không thể đếm hết. Tuy nhiên, chính vì nguyên nhân này nên sau khi tạ thế, lăng mộ của bà trở thành tầm ngắm số một của các băng đảng trồ mộ, đặc biệt là các tổ chức quân phiệt, rất cần quân lương để duy trì chiến tranh trong hoàn cảnh hoạn lạc thời bấy giờ. Thế nhưng, khi những kẻ trộm mộ bật nắp quan tài của Từ Hy, chúng đã phải hoảng loạn bỏ chạy. Vị Thái hậu giàu có nhất lịch sử Từ Hy sinh năm 1835 trong một gia đình tiểu quan lại tại Đao Huệ, Quảng Thái, Ninh Trì, tỉnh An Huy. Trở thành phi tần của Hoàng đế Hàm Phong năm 1851 sau khi vượt qua 60 cô gái cùng tham gia thi tuyển tú nữ. Năm 1854, Từ Hy được tấn phong làm ý tần và một năm sau mang thai đứa con đầu lòng. Năm 1856, Ý Tân sinh hạ hoàng tử Tải Thuần, con trai duy nhất của hoàng đế Hàm Phong, sau này chính là con rối đầu tiên giúp Từ Hy Thái Hậu đeo lên đỉnh cao quyền lực, thao túng và thống trị vương triều nhà Thanh suốt 48 năm. Thế nhưng, có người ai cũng không thoát khỏi sinh lão bệnh tử, Từ Hy cũng như thế. Vào năm Quảng Hưng thứ 34 của triều đại nhà Thanh, tức năm 1908, bà qua đời, hưởng thọ 73 tuổi, và được an táng tại Thanh đông Lăng, Ung Hóa, tỉnh Hà Bắc. Đám tang của bà được tổ chức một cách linh đình, thậm chí các hoạt động tang lễ diễn ra liên tục trong 12 tháng. Trước khi Thái hậu nhập quan, quan tài của bà được trải sẵn ba lớp gấm quý đan tơ vàng, đính kèm trân châu, độ dày tổng cộng lên tới một thước. Quan tài của bà được làm bằng gỗ trinh nam đắt đỏ, sơn son thép vàng, và có thêm vô số trang trí tinh xảo. Ngoài ra, bên cạnh thi hài còn đặt các đồ bối tán như tượng Phật bằng vàng, ngọc, san hô, đá quý các loại, trị giá 1,2 triệu lạng bạc. Số đồ làm từ châu ngọc ước tính có thể lên tới hơn 700 món. Tuy nhiên, vì thấy quan tài vẫn còn nhiều chỗ trống, nên các thái giám khi ấy đã đổ thêm 4 hộp trân châu và 2.200 miếng ngọc thạch các loại. Chỉ riêng số châu báu để lấp chỗ trống này đã có giá trị lên tới 130.000 lượng bạc. Vào thời điểm khâm liệm, Từ Hy còn được mặc trên mình bộ lễ phục dịch bằng tơ vàng, tay cầm hoa sen bằng ngọc, chân gác lên chiếc ấn ngọc cũng chạm khắc hình hoa sen. Phía trên thi hài của bà là tấm chăn theo bộ kinh Đà La Ni vô giá mà chỉ dành riêng cho các hoàng đế. Nó được tạo tác từ các sợi tơ vàng tinh xảo và có đến 820 viên trân châu. Điểm đáng nói nằm ở chỗ, vào lúc đó, mỗi viên trân châu như vậy được cho là đã có giá từ 10 tới 20 triệu lượng bạc. Mộ tặc chạy thục mạng khi thấy cảnh tượng kinh hoàng. Từ Hy Thái Hậu khi còn sống luôn mong muốn có thể mang tài sản, quyền lực cùng sang thế giới bên kia. Thế nhưng, những món bảo vật trong lăng chưa kịp đi cùng bà sang kiếp sau đã biến thành miếng mồi ngon thu hút những kẻ trộm mộ tham lam. Năm 1928, 20 năm sau khi Từ Hy Thái Hậu qua đời, lăng mộ của bà được viếng thăm bởi tên lãnh chúa quân phiệt thời Tôn Điện Anh. Tôn lấy cớ diễn tập quân sự để khai quật Đông Lăng nhằm cướp bóc cổ vật chi trả cho quân lương. Theo các nhân chứng kể lại, cửa vào Đông Lăng được bít bằng nhiều tầng đá hoa cương chắc chắn đội công binh của Tôn Điện Anh không cách nào mở được. Tôn thấy vậy vô cùng tức giận, đã dùng tới thuốc nổ để phá tung lăng mộ. Sau khi vơ vét châu báu ngọc ngà, nhóm trò mộ này lại chú ý đến chiếc quan tài giá trị của Từ Hy Thái Hậu và nhất quyết không buông bỏ bảo vật bên trong. Dưới lệnh của Tôn Điện Anh, binh lính đã dùng búa cậy tung nắp quan tài. Khi áo quan mở ra, tất cả mọi người đều sửng sốt thi thể Từ Hy không hề bị thối rữa mà vẫn còn nguyên vẹn tươi tắn như khi còn sống. Bà nằm trên chiếc niệm gấm dệt bằng sợi tơ vàng, khảm hàng nghìn viên ngọc trai. Mũ trên đầu Thái Hậu đính viên trân châu to bằng quả trứng, ước tính giá trị khoảng 10 triệu lượng bạc. Xung quanh có vô số vàng bạc châu báu và ngọc bích phát sáng lộng lẫy. Những tên lính lao vào cướp sạch kho báu trong quan tài, ngay cả viên ngọc vô giá từ Hy Thái Hậu ngậm trong miệng – cũng bị cậy ra. Nhưng không ai có thể ngờ rằng khi viên Minh Châu vừa ra khỏi miệng Thái Hậu, một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra. Thi thể từ Hy Thái Hậu đang còn nguyên vẹn, bỗng nhiên hốc mắt sụp xuống, gò má nhô lên cao, làn da ban đầu hơi vàng đỏ, đột nhiên chuyển sang màu trắng bệt, rồi tím tái và cuối cùng là đen rì. Chỉ trong vài giây, cơ thể bà khô quắt lại, đổi màu. Kinh hoàng hơn nữa, mắt Thái Hậu bỗng mở to trừng trừng, khiến Tôn Điện Anh và đám quân lính hốt hoảng. Những tên lính trực tiếp mở quan tài sợ chết khiếp, bỏ chạy thục mạng. Những kẻ xung quanh thì náo loạn hét lớn. Sát chết sống lại, sát chết sống lại. Tôn Điện Anh có gan cướp ngôi mộ, đương nhiên sẽ không sợ cái xác. Ông bắn một phát súng lên không trung để ổn định quân lính. Liền tay nhét một cái móng lừa đen vào miệng tử thi rồi nói Móng lừa đen có thể khống chế thầy ma, tất cả tiếp tục dọn dẹp đi. Quả thật từ đó, thi thể từ Hy Thái Hậu không nhúc nhích nữa. Những tên lính can đảm nhất vội vàng chạy đến vưa sạch vô châu báu trong quan tài. Có giai thoại truyền lại rằng, sau màn kinh hải này, đám người của Tôn Điện Anh vì quá tức giận đã lôi Từ Hy ra khỏi quan tài, lấy đi chiếc áo dệt bằng tơ vàng của bà và dùng roi quất vào di thể của Thái Hậu quá cố. Thậm chí sau khi rời đi, nhóm binh lính cũng không màng đặt lại di thể vào quan tài mà cứ bỏ mặc ở đó Tới khi hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh là Phổ Nghi cho người tới Thanh Đông Lăng, thi thể của Từ Hy được phát hiện trong tình trạng qua quắp, móc meo và chỉ còn lưu lại trên người một chiếc quần duy nhất. Người đời sau tin rằng, chính vì trong lúc nắm quyền, Từ Hy Thái Hậu đã quá độc đoán, thi hành nhiều chính sách sai lầm, khiến cho triều đại nhà Thanh huy hoàng vì thế phải sụp đổ. Hậu quả bi thảm mà bà nhận phải chính sự trách phạt của tổ tiên hoàng tộc Ái Tân Giác La hay chính là quy luật nhân quả báo ứng, thi hành những gì cần làm vậy. Hành trình liên lạc của những viên ngọc mà Từ Hy Thái Hậu từng sở hữu. Theo một số nguồn tài liệu, có thể viên ngọc được đặt trong miệng Thái Hậu sau khi mất chính là viên kim cương của đế quốc Mongol. Vào đầu thế kỷ 18, viên ngọc quý này đã rơi vào tay của vương quốc Afghanistan sau khi tiến hành 8 cuộc viễn chinh tới Ấn Độ. Tuy nhiên, vào năm 1760, báu vật này được hiến tặng cho hoàng đế càn Long thông qua sứ đoàn. Vì rất yêu quý, đồng thời nghe nói dạ Minh Châu có thể diệt khuẩn, chống phân hủy, nên Từ Hy Thái Hậu đã dặn Thái giám Lý Liên Anh đặt báu vật này vào miệng của bà sau khi bà qua đời. Tháng 11 1908, Từ Hy Thái Hậu qua đời chỉ sau hoàng đế quang tự một ngày. Tuần theo lệnh của Thái Hậu, ngoài những báu vật bồi táng, Lý Liên Anh còn đặt một viên dạ Minh Châu vào trong miệng của Từ Hy Thái Hậu khi bà được đặt trong quan tài. Tuy nhiên, sau 20 năm yên nghỉ, viên ngọc quý giá này đã bị Tôn Điện Anh lấy đi khi cướp phá thành Đông Lăng. Trong hồi ức của Tôn Điện Anh, viên dạ Minh Châu này được miêu tả là bị tách ra làm hai miếng, ghép lại thành một quả cầu. Khi tách ra thì có ánh sáng trong suốt, lúc ghép lại tỏa ra ánh sáng màu xanh lá cây ban đêm đứng cách trăm thước thì vẫn có thể soi rõ từng sợi tóc. Theo một số ghi chép lịch sử, viên dạ Minh Châu này có khối lượng khoảng 787,28 carat. Báu vật này vào năm 1908 được định giá là 10,8 triệu lượng bạc, tương đương với gần 3.000 tỷ. Sau khi bị Tôn Điện Anh đánh cắp ra khỏi lăng mộ của Từ Hy Thái Hậu, viên dạ Minh Châu này từng tới tay của Tống Mỹ Linh, phu nhân của tưởng giới thạch. Cũng giống như Từ Hy Thái Hậu, Tống Mỹ Linh rất quý viên dạ Minh Châu này. Bà thường mang bảo vật này theo đến dự những buổi tiệc quan trọng. Tương truyền, vị phu nhân quyền lực này thậm chí còn dùng báu vật này để đính lên giày của mình. Tuy nhiên, trong những năm tháng chiến tranh loạn lạc, viên ngọc quý có giá trị hàng nghìn tỷ này cũng lại biến mất không rõ tung tích. Ngoài ra, viên ngọc trai khổng lồ đính trên phương quang mà Từ Hy Thái Hậu đôi khi chôn cất cũng mang theo một câu chuyện ly kỳ viên ngọc trai khổng lồ có tên là ngôi sao Á Châu và là viên ngọc trai mà Từ Hy Thái Hậu yêu thích nhất khi còn sống. Ban đầu, nó thuộc về sở hữu của Hoàng đế Càng Long. Ông cũng rất thích viên ngọc này. Đến cuối thời nhà Thanh, ngôi sao Á Châu đã thuộc về tay Từ Hy Thái Hậu. Được biết, ngôi sao Á Châu đến từ Vịnh Ba Tư. Vào thời Hoàng đế Khang Hy, nó được các sứ giả mang đến dân tặng cho ông. Từ đó, viên ngọc trai đã trở thành báu vật của Trung Quốc ngôi sao Á Châu có hình dạng đặc biệt, trông như một quả cà tím. Sau khi có được viên ngọc trai này, Từ Hy Thái Hậu đã lệnh cho các nghệ nhân trong cung đính thêm đá quý. Lúc đầu, ngôi sao Á Châu được đặt ở viên minh viên. Sau đó có một cung nữ nổi lòng tham, muốn trộm bảo bối này đi. Từ Hy Thái Hậu phát hiện kế hoạch này nên đã lệnh đánh chết cung nữ kia. Từ đó, viên ngọc trai được bảo quản trực tiếp bởi Từ Hy Thái Hậu. Đến khi bà mất, Hậu nhân cũng đổi cho quan có đính viên ngọc trai này cho bà trước khi chôn cất. Sau khi bị Tôn Điện Anh lấy khỏi mộ từ Hy Thái Hậu, viên ngọc trai này đã lưu lạc khắp nơi. Theo truyền thông Nhật Bản đưa tin, ngày 10 tháng 2 1993, viên ngọc trai tự nhiên này đã từng xuất hiện một lần tại đất nước Phù Tang và được trưng bày tại lễ kỷ niệm 100 năm nuôi cấy thành công ngọc trai nhân tạo. Suốt thời gian qua, ngôi sao Á Châu được xem như một viên ngọc vô chủ được trưng bày ở khắp thế giới nhưng không cố định ở một bảo tàng nào cả. Theo một báo cáo mới nhất, viên ngọc trai từng được Từ Hy Thái Hậu say mê đang nằm trong tay một nhà sưu tập ở London và giá trị hiện tại không thể đo đếm được.